see you now I see the fear inside your eyes I see the pain hidden in your smile I can finally see you now see the fear inside your eyes I see the pain in your smile Các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay uh, nghỉ lễ hai vợ chồng mình về quê Có ghé nhà người chị à, Người chị mình uh, hôm nay kia mình làm là ốc uh, hấp nước dừa với xả Bây giờ mình chuẩn bị mình uh, ngâm ốc nè Mình cắt ớt rồi mình ngâm ốc Để cho nước vào và ngâm ốc với ớt Cho nó nhả bớt chất dơ ra thêm nước không? thêm nước nữa thêm nước nữa nhà chị mình đang làm nó hơi ồn quá cả nhà cả nhà không cảm nha rồi mình ngâm ốc này trong nước uh, cho nó nhả bớt chất dơ ra mình bỏ ớt vô nó sẽ nhả chất dơ ra rồi sau đó mình sẽ trà sạch lại rồi mình đem đi hấp với nước dừa với xả nghe đó nha sẽ đập xả ra mình cắt khúc để một hồi mình sẽ hầm chung với nước dừa rồi nấu à, cái này nước dừa ha hả chị? Dừa xả hả? Bây giờ chị mình đang nấu nước dừa xả ớt dành đi một ít hạt nêm và nước dừa nha. Một ít bột ngọt. Lên đây nó được. Một muỗng đường. Rồi. Út anh Để mẹ con bầm. chả ra bầm làm gì? Nước chấm hả? Làm à, cơm mẻ cái này làm cái cơm mẻ hết đấy ừ. à, chế mình sẽ làm ờ, cơm mẻ để ờ, pha nước đậm để chấm ốc quá cả nhà cơm mẻ nhà nuôi hả chế nuôi luôn bắt là nguyên hũ cơm mẻ rồi uh, chế mình cho một ít đường muối món này có nấu không đâu hay để vô luôn không để luôn không có nấu tát đều nó ra được thôi chứ ừ. Đây à, cơm mẻ chị mình tự nuôi ở nhà nấu bằng cháo cho ăn á nó cũng nhừ rồi ờ, đâu có thằng tán vậy đều rồi à. rồi mình bỏ gì vô nữa xả ớt vô mà bỏ xả ớt vô đây đó bỏ xả ớt vô rồi à. ừ, mình đẹp quá không ừ. hấp dẫn quá à vậy là ăn nữa chị tài vậy là ăn thơm quá rồi chị mình đang vớt ốc ra ờ, ớt nhiều quá trời nha chặt bít đi chặt bít đi chặt bít không à, chặt bít đi dễ lại rồi làm sao biết làm đi à. vậy mình à, bây giờ sẽ chặt đít ốc chặt đít ốc gì vậy cho dễ ăn dễ lễ ra à vậy mình nói chặt cái đít ốc này đang hồi mình à, cho mình dễ ăn dễ lễ con ốc ra thế nè em dễ dạ. con vậy hả rồi mình bỏ vô là nấu là được đúng không ừ. ốc này à, ốc ốc à, ốc bu ốc lát chứ bu bu đen ốc bu đen cái này là ốc ruộng mình phải không ừ ốc này ốc bua đen nó ruộng đó cả nhà mới mò đó à mới mò luôn á mò, mò ở trong chợ Đặt bếp chưa? Mọc lên đi, rồi sôi, thả vô là xong Đặt ừ, bếp Giờ bật bếp lên nóng nữa rồi bỏ ốc vô nấu Này nước dừa không? Nước cốt dừa không? Nước, nước, nước dừa hay nước cốt dừa? Nước dừa này giống như là ờ, nói là ốc hồng tiêu cũng được mà ốc hấp xả cũng vẫn được nãy giờ nước súp này ờ, chị mình cũng đã nấu từ nãy giờ và hâm nóng lại cho một ít tiêu xay vào nữa thấy nha kìa dạ, bếp trưởng kìa xin chào mọi người đến bếp trưởng chào cả nhà <laughs> bếp trưởng đang nấu hôm nay mình về quê mình ghé nhà người chị nè chị đang uh, chuẩn bị làm tiệc đãi hai vợ chồng ăn mấy món này cũng bình dân thôi cả nhà đó đây là nồi súp nấu ốc nè à, chị mình chiên uh, cái này là trứng gà ốc la hình trái tim trái tim là bị gì mà cái ờ, gọt dưa hấu cái này mình làm tráng miệng cả nhà thông cảm nha nhà chị mình à, đang à, sửa nên hơi à, ồn lắm ồ dưa hấu ngon quá cả nhà bây giờ là mình đang gọt dưa hấu ha chuẩn bị dọn tiệc hôm nay về quê chị mình nấu quá trời món luôn nè bây giờ thì mình tranh thủ mình sắc trái cây mình bỏ tủ cho nó lạnh hôm nay được nghỉ lễ nên ờ, cả nhà mình về quê quê ờ, của mình ở bạc liêu quá cả nhà Đồ, nhìn hấp dẫn gì bỏ hấp vô luôn rồi chị mình bỏ hấp vô nha này ờ, nước súp nó nêm gia vị rồi giờ, giờ nóng chín ăn thôi được nhiêu thôi hết nhiều quá hả falling down And the shadows above the town I can finally see you now I see the fear inside your eyes I see the pain hidden in your smile I can finally see you now rồi mời cả nhà cùng ăn chung với mình nha đây là cây nhà lá giường không nè ờ, nhà có gì là nấu ra món đó đó đó em ăn được đó nó ăn vịt không hàng qua ngoài đó ăn vịt mẹ mới biết người mới cho nè hai bốn sáu bảy chín bảy người nó đẩy cái lông người ăn gãy thì mình nha người ăn gãy thì mình đó nè ăn vô nãy mình đi ăn đi món hai bữa rồi tao đâu có nhậu đâu người kia cũng nhậu lên mới uống số những người lạ này mới nhậu Dông Cái đầu Cái cục đập gớt xuống hỏi cái đầu nó đâu Mày luộc xong nó teo ra mày để ra còn mày lớn đâu Mày để hoài Để là chặt lết nó để là còn rồi mặt luôn ra. Cứ ờ, mà nhỏ nhỏ rồi mình nướng Đang đau bụng mà Bỏ con mẹ. I'm my Se eu em ơi nhớ hoài nhớ nhau buồn cười vì tim trên đời xuôi nét